kênh Game Today từ rất lâu rồi. Và tôi xin được cảm ơn và chào mừng anh em Sơn Vũ Cao đã chính thức trở thành hội viên của kênh. Anh cảm ơn Sơn nhá. Xin được cảm ơn anh em Minh Lâm và xin được cảm ơn anh em Phượng Sò hoặc là Phương Sò. Nói chung là tên anh em không có dấu là tôi cũng không biết là tên của anh em chính xác của nó là gì Nhưng mà rất là cảm ơn hai anh em đã đăng ký làm hội viên mới ở kênh Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ kênh Cảm ơn anh em rất nhiều Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Phong69 Anh em Quân Chu, anh em Đăng Khoa Anh em Green Chat Anh em Hùng Mạnh Là những anh em hội viên đã đăng ký hội viên từ những cái tháng trước Và các anh em đã vẫn tiếp tục gia hạn để ủng hộ tôi trong cái tháng này Cảm ơn anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều Rồi Chúng ta đến với cả con game ngày hôm nay Đấy, trước khi đến với con game hôm nay anh em cho tôi hỏi chút là ngày hôm qua của anh em như nào Hôm qua anh em đã xem được cái bộ rất là mạnh của tôi Tôi giới thiệu với anh em là cái bộ Hunter Beat ấy Đấy thì anh em đã chơi thử chưa Ui hai con gấu đù này Trời Con này là phải chơi anh em ạ Gấu đù ra là phải mua Không cưỡng được không cưỡng được Bây giờ gấu ra gấu gấu gấu ra dễ lắm anh em ạ Thấy mọi người ra rất nhiều gấu Chơi gấu rất sường Đấy tôi cũng chơi thôi <laughs> Tôi cũng uh, bỏ gấu lên tôi câu ra Biết đâu nó lại ra anh em Đấy chưa Ở đây có bốn nhà câu gấu rồi này Đấy Ai hên thì người đấy ra thôi nhờ Chơi giờ chuyện tử chơi bằng hên mà <laughs> Đấy nhưng mà ngoài Ngoài việc chơi điện tử bằng những cái đội hình mà ờ, Hên ra nha anh em nhá Thì anh em có thể là anh em chơi bằng cái đội hình Hôm qua tôi giới thiệu cho anh em rất mạnh đấy Đấy, các anh em hôm nay có những anh em mà confirm lại cho tôi rồi Rất rất là là là ok luôn Đấy, anh em confirm lại Ây à, đồ này không ghép được cái gì cả Cho cả like này Nhưng mà không không không không không có nhẫn lé Vấn đề vấn đề ở đây là nó không có nhẫn lé anh em ạ Không có nhẫn lé Đùa, không ghép một cái gì luôn <laughs> thôi không like đâu thấy nhận thấy là là là ở đây là có thể uh, nhiều ma lăng có thể chơi bắn trưởng từ từ câu ra con gấu mết anh em ạ <clears throat> câu gấu mết chơi 12 con được hợp lý chưa rồi trận này eco tranh thủ đầu game nói chuyện với anh em đấy <clears throat> đội hình yếu rồi thì biết làm nào bây giờ phải ra hai sao thì mới chơi được anh em à đây rồi hai sao đầu tiên à Unicorn <laughs> Chưa được anh em Bây giờ ấy Heaven Bomber lên được 2 sao để chơi nha anh em nhá Heaven Bomber lên được 2 sao để chuyện tử Không thôi Phải có đam anh em ạ Trận này không có đam thì không chơi được à, Chúng ta đợi một chút Không có bờ linh Trận này cũng không có bờ này Không ghép được bờ anh em thấy không Ở đây ghép được được được cái ờ, xung kích Nhưng mà cái xung kích thì ghép là phí lắm anh em cái trượng ma pháp ấy chúng ta có thể để dành chúng ta ghép cái huyết trượng hoặc là cái cái gậy tà ác ấy nó khỏe hơn rất nhiều còn cái bờ linh nó sẽ giúp cho bắn trưởng tung trưởng sớm Đấy, xung kích thì cũng chỉ là giúp cho tung trưởng sớm thôi Còn cái đam thực ra về late game thì nó phế lắm, nó không ăn thua Chúng ta lấy đồ, chúng ta phải xác định là lấy đồ late game Chứ còn lấy đồ đầu game thì nó chỉ có là ở đây này Nếu mà có búa xét thì lấy đây Búa xét đầu game là ok này để đánh chuỗi thắng thì lấy bố xét hoặc là là là lấy bờ thôi ui rồi ọc lên được hai sao luôn biết chơi cái gì nhở con này lên được hai sao thì, thì thì chơi gì à có anh em nhận ra tôi này chào gái hoặc hai sao thì, thì chơi uh, ờ, Greater à <laughs> không Greater bây giờ yếu lắm Meta này Greater đánh khó top lắm anh ạ Thực ra chơi thì vẫn chơi được thôi Nếu mà ra Greater sớm thì, thì, thì ra co sớm thì cũng chơi được Nhưng mà cái con này nó không phải co Con này nó đâu phải co đâu Con ọc này nó chỉ là con nó chỉ là con bắp thôi con support thôi à, chúng ta cũng chưa chưa biết được có phải là Viator không chim mết siêu đẻ ờ đúng rồi ui đây này ra cả sói này ra cả sói này trứng nữa cơ à? cái chuyện này chưa siêu đẻ được đấy anh em ạ không, nếu mà siêu đẻ thì từ từ Đồ này chưa ghép được Bởi vì là con nếu mà chơi siêu đẻ thì lết game là phải chơi con sói đúng không? Thì đấy, thì con sói thì nó lại cần phải có nhẫn lé ghép với cả cả, cả cái áo mưa ấy để ra ra cái cái cái um, nó gọi là cái gì dấu ấn tự nhiên à xong rồi lên game mà chúng ta ghép cái cái quả trứng hổ phách có chơi không chơi siêu đẻ luôn nhá thế đồ này chưa ghép được đồ này bây giờ là là là là nếu mà ghép ấy thì nó sẽ có một cái là chúng ta sẽ ờ, bị mất mất cái cái cái áo choàng từ từ đã đồ này thì tôi nghĩ là đang bọn nó đang mạnh lắm anh em thấy không ba hunter hai ép này à ba ép rồi hai con hai sao ép to vãi đài luôn mày quá không để rau này mất 6 máu thôi mẹ bây giờ bỏ bài vào có khi mất nhiều máu hơn đấy anh em ạ chưa được đội hình này này anh em biết tại sao mà mà mà tôi nói là là, là, là, chưa đánh được không? Bởi vì nó thiếu một con mết. Nó phải 3 mét cơ thì Heaven Bomber là mới có cửa đánh được. Mà Heaven Bomber này ấy, là bây giờ ấy, là là không thiếu không không không không có bờ linh. Mà chỉ ghép được lấy được ma lăng thôi. Mà lấy viên ma lăng ấy thì lại có một cái là chả nhẽ là ghép xung kích thì nó không ghép được xung kích nó chỉ lấy đúng một viên ma lăng thôi còn cái xung kích ấy lấy thì không ghép được cái gì cả Đấy mà tương lai thì cũng rất có thể trận này chơi siêu rẻ đấy. Thấy ra được uh, con uh, con cây này và con con con chó sói rồi này. Có một quả trứng ở đây nữa này. Chưa biết. Ui trận này có thằng Eco đấy nhá. Không không, không được để mất cái chuỗi này. Cái thằng Kiều chưa gặp đâu. Phá chuỗi của nó. Bây giờ bỏ bài ra phá chuỗi không? Thực ra bài này cũng không không phải là yếu. Hay cho là Eco. Hay cho nó eco nhỉ Bây giờ mà nó gặp tôi ấy, là, là tôi thắng là tôi có một cái free roll Ờ Được không? Bay toàn, toàn cặp này Thấy không? Toàn cặp này bây giờ mà ra một con sói nữa đập trứng luôn cho sói nhỉ Ok không? Quá ổn luôn Đập trứng cho sói này Đấy Mà cái bọn uh, Mech với bọn Goblin này lên được 2 sao thì cũng khỏe lắm nhá Mỗi tội là thiếu đồ thôi Không có đồ Phải sau ra 10 mới, mới, mới, mới, mới gọi là chơi được Đấy, định mệnh nó ở cái round này thôi Round này mà không gặp thì round sau chắc chắn là Đấy anh em thấy không Đó là định mệnh rồi Cái này là nó là chắc chắn là, là tôi phải phá chuỗi rồi anh em ạ Cho ở round 11 Đấy nha tôi không có ý định phá chuỗi của thằng Kiều đâu đấy Đấy anh em thấy không Round này tôi bỏ cờ vào là tôi xác định luôn là tôi cho nhường luôn Nhường ờ, nhường nhường chuỗi thua luôn Đấy nhưng mà anh em thấy không Nó không cho gặp nhau ở round này cơ Nó bắt gặp một cái round 11 định mệnh thế thôi Chắc chắn round sau là phải phá rồi chứ còn biết làm nào <laughs> anh em thấy đúng không đúng không hợp lý không rào sau chắc chắn là phá chứ còn làm thế nào nữa đây đấy thế bây giờ lốt cái round này này rồi nhưng mà round sau thì thì lại phải chốt bài nhanh để còn xem mà chơi cái gì khó nhờ khó khăn phết đấy chốt cái đống này Goblin thôi nhở, giải tán nhở Mấy con Goblin cái tầm này thì, thì, thì, thì, thì chơi yếu rồi Địch mạnh lắm rồi Bây giờ chuyển sang chơi phe Feather hay là chơi siêu đẻ đây này Anh em ạ Rồi Thực ra rau này là là là, là nó là cái rau mà Lẽ ra là nếu mà cái round trước ấy Tôi gặp cái thằng Kiều thì round này chắc là Round sau là tôi tôi tôi sẽ up cấp lên 7 đấy Nên tôi cũng sẽ không bán cờ đâu Tôi không eco đâu nhưng mà vì cái round này nó không gặp Mà gặp nhau round 11 Tức là chắc chắn là gặp rồi Mà lại không phá chuối thì lại chơi nó lại bị sai anh em Rồi ok Đấy Ui rồi thế này là chơi cái gì Human à Human mate à mà rau này không mua được Thôi giữ lại con CM thôi anh em ạ CM chơi bit Chơi bit kẹp CM Siêu đẻ Chuyện này chơi siêu đẻ được Chơi siêu đẻ được Từ từ đã Không bây giờ không bán vội anh em Phải để cái dây cuối cùng bán Đấy Tôi là tôi chỉ mất 3 giây để bán hết thôi Ui rồi ôi, thậm chí tôi còn mất có một giây <laughs> Mất có một giây để bán hết tất cả các con cờ Anh em thấy không? Bán rất nhanh Đối thủ chưa kịp trở tay Ok Thế nhưng mà bây giờ mới lại khó này Sau cái round vừa rồi tôi đã bán mất con Eco Thôi xong <laughs> Ôi chết tôi rồi Quên mất Bán con Eco tức là bây giờ tôi phải Eco trắng ạ à. Vai hết cả cứt Bây giờ mỗi round đẩy mất mấy máu Thôi xong rồi lẽ ra là là là là, là phải giữ lại con eco toàng chán đời thật đồ cũng chán của anh em ạ à. vấn đề ở đây nó cái nhẫn lé đéo có nhẫn lé cái cái nhẫn lé là cái cái cái đồ rất quan trọng của rất nhiều đội hình mà tôi có thể chơi được chỉ cần một cái nhẫn lé thôi giải quyết được rất nhiều vấn đề có dao rồi ghép được hai tia là chơi là phe giờ đấy phe giờ được Đấy mà ghép được được Blink thì là chơi là siêu đẻ kết hợp với cả bit. Đấy mà nhẫn lé còn còn ghép được cái cái cái cái um, ở đây cái quả trứng đấy anh em là một cái mảnh ghép của cái quả trứng ấy. Úi rồi thằng này to này. Vai đái trận này ra gấu nhiều thế. Câu gấu tiếp không? Cho con gấu vào câu tiếp nào? Không có nhẫn lé Không chơi được một cái bộ nào luôn Thật sự là thế luôn Quan trọng lắm anh em ạ Chỉ cần cái nhẫn lé thôi Lấy cái bờ linh ngon bờ linh thì chơi cái gì cũng ngon mà bờ linh nó là một cái món đồ lết game Chống lại rất nhiều những cái line up Chống lại assassin Chống lại những cái bọn mà nó bắt co các thứ Thằng thằng thằng chơi gấu căng đấy Anh em ạ, thằng Trung Quốc là chơi gấu căng thật đấy Trông ra được gấu đá hai sao thì không phải là chuyện đùa đâu Trận này có cả bít này Ui giời, tốc độ trận đấu này đẩy vãi đài luôn Ra được gấu mết rồi này Một cú quay xe sang mết không nhở Đồ này đồ mết chơi được đấy Đấy mà cái trận này cảm giác ờ, Goblin nhiều Trận này Goblin với cả Beat Thấy rất nhiều người chơi Goblin với Beat thì chơi mết là ngon Nhưng mà mết gì Có siêu đẻ không hay là mết đây Trận này có bom này Ui bây giờ tôi vẫn đang chưa biết tôi chơi gì thế này Vấn đề vẫn là phải xem cái đống đồ này nó thiếu cái nhẫn lé anh em ạ Một cái nhẫn lé giải quyết câu chuyện Thật sự là như thế luôn Bây giờ chưa dám ghép ý Bây giờ chưa dám ghép Bởi vì anh em thấy đấy là có ghép thì anh em nhìn thế này Ui rồi ôi À có anh em hỏi là, là, là có chơi siêu đẻ không thì cũng đéo biết là chơi cái gì luôn Đang còn đang hơi phân vân anh em ạ Đây cũng mua con sâu ở đây Mà chưa có mèo Đấy là vấn đề nó cái chỗ đấy chưa có mèo Chúng ta chưa có những cái con nó cốt lõi ở trong cái bộ siêu lẻ Cây vẫn còn đang một sao Whisperseer vẫn chưa lên được hai sao Trứng vẫn để đây Bây giờ mà nó ra một con gấu mết hai sao nhở anh em nhở Thực ra chỉ cần lổ một con gấu mết nữa thôi là quả trứng này nó, nó biết tìm đúng vị trí luôn <laughs> Ôi rồi tám máu ở thang 15 ạ à. Mẹ vãi cứt Đến đít rồi anh em ơi Chết đến đít rồi Thở oxy gấp Đầu ba Đầu ba ở round 15 Thường cái round này nó phải tầm khoảng hơn 50 máu Mẹ, Bây giờ còn có 13 À còn còn, ba tám máu Không thể tin được Bây giờ kiểu trận này bọn nó cũng xanh ấy anh em Toàn hai sao Toàn hai sao ba ba đồ hai sao ấy còn da gấu kia các kiểu xanh vãi đái Mà tôi tôi lại có một cái sai lầm Vừa lấy tôi vứt mẹ con Eco đi Chuyển sang mết nhỉ Siêu đẻ nữa không nhở Siêu đẻ nữa không nhở À vẫn đang uh, có nuôi cái mộng siêu đẻ ở đây Vẫn nuôi mộng siêu đẻ anh em ạ Yếu quá Chết rồi, 38 máu tôi bỏ cờ lên như này Không biết là tôi có có, có, có, có lại được không nhở Phải bỏ cờ vào giữ máu thôi anh em ạ Tạm thời là hai bit kết hợp với cả hai gấu, ba human 3 mét Thôi, đồ từ từ đã chưa chốt được Mẹ con cây nhìn đúng ngứa mắt nhở Bán mẹ con cây đi Cáu thật đấy Bán luôn Cút Đây, mua ọc đấy Có thể là 6 mét đấy anh em ạ Chơi trận này chơi 6 mét nhưng mà cái chuyện này nó đéo có rớt không có rớt thì cũng không tin lắm ôi thôi còn ba hai máu kìa chết tôi rồi ôi tôi vừa bán cây nó ra cây ạ à. chiều thế nhở như một trò đùa luôn cáu thật bán mẹ rồi chơi siêu đẻ không sói từ từ đã mua cây rồi đã chơi siêu đẻ không nhở bán mẹ gấu đi cái này mua Whispersia quay trở lại bộ siêu đẻ không con gấu đù bây giờ chắc bộ gấu giải tán thôi Chứ còn bây giờ tầm này muộn rồi Muộn lắm rồi đấy anh em ơi Ôi rồi ôi đào này nó đẩy tôi nhiều máu quá Ôi 15 máu Thôi xong rồi Đến giờ vẫn chưa chốt được là chơi gì Ê có Grim Grim chóc 9 mét Có phải không nhở Chưa biết Rôn cái nữa Ui đéo ra gì này Rôn tiếp Mèo Mèo tiếp Cây Cây lên ba sao à Thunder Spirit Ui ui vai cứt đầy hàng chờ rồi mình tĩnh mình tĩnh bình tĩnh Xử lý nhanh quả này quả này Bán con gì đi đây Mèo bán Bán con này đi Ui rồi ôi mày qua vẫn kịp Thôi được rồi Vậy thì nó sẽ là Nó sẽ là Thôi giải tán cho sói thôi anh em Cái tầm này thôi Cút luôn, cút luôn, cút luôn, cút luôn Siêu đẻ đéo ở tầm này nữa Rồi bài này chốt 9 mét được rồi anh em ạ Trận này 9 mét hợp lý Nhiều Goblin, nhiều bit Chơi 9 mét rồi Nhưng mà phải form 6 mét trước đã Bán gấu đi 25 giây Rồi rồi, roll thôi Đấy rồi, Grand Herat này À đây rồi, sao Evo Đây rồi hay quá Đập trứng luôn cho Thunder Spirit Ok Rồi Bỏ con gấu ra nhở Đúng rồi Đây đủ rồi Hay quá Rồi chốt 9 mét luôn nha anh em nhá Ok Rồi Xong Ui nhưng mà cặp thằng này vẫn thua này Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Chết rồi lại bị đẩy phát lửa này. Ôi rồi ôi, sắp chết đến nơi rồi. Thôi mà còn có 15 máu thôi. Ui. Ai cho tôi cái bình thở oxy được không? Vãi cứt ạ. À. Round 27 máu luôn. Mà cái đội hình này là một cái đội hình mà không dễ lật kèo đâu. 7 máu này mà gót đỏ thì thơm Nhưng mà 7 máu này là 9 mét anh em ạ Vãi đái thật Đồ này thì thôi từ từ đã chưa ghép được Chưa ghép được Để đấy Đợi lốt cái round này ghép một thể luôn Thôi Nút round ghép anh em ạ Có cây ba ở yên tâm Ăn được rau quái yên tâm Ok đây rồi Tuyết trượng cái đã Sắp chết rồi anh em ạ Roll thôi Xả tiền mạnh nào Với đu không cần đâu à. đu này Đây rồi hay quá Lên 9 luôn Được rồi Ổn áp anh em ơi Rồi lên 9 ở round 21 Ok Lấy giáp băng Chốt được gói giáp băng nữa Ok Lấy được cái gì nữa không Lấy cái xung kích Chốt cái xung kích nào Đó Xung kích này tí cho con già Con già hai sao thì chuyển cho con già đó, Hay quá anh em ạ Hay quá Ui rồi ơi vừa đúng lúc luôn gặp cái thằng này Tốt Tuyệt vời anh em ơi Cắt được chuối của nó Hay Rồi hay quá Ui rồi Xem nào Từ từ đã Mấy cái món đồ này thì chưa chưa ghép được Chưa ghép được Từ từ đã Không biết là có chết không nhở Sợ thật đấy Đội hình này thì thì, thì bây giờ đang chơi ở 9 đúng không Mà toàn một sao Để tự động đấy hai con Thunder Spirit này tôi nghĩ là có khi là vẫn là mạnh ở trong cái giai đoạn này Chưa cần phải roll tiếp đâu Tí nữa xe roll ở ở cái cái giai đoạn mà chúng ta lên được 50 tiền Chúng ta roll tiếp 9 Assassin à À thằng này là 6 Assassin kẹp Kira Ui dồn đồ cho con ấy Dồn đồ cho con Venom Đấy nhưng mà không nhấc được tay lên Ồ hay quá Rồi hay lắm Trận này đi 9m nó là một cái sự lựa chọn rất là chính xác luôn đấy Không có counter anh em ạ Trận này không có counter Trận này toàn Goblin thôi Goblin với Beat Sợ sợ mỗi thằng Hunter sắp chết rồi Thằng Hunter sắp chết rồi Hunter sắp chết rồi với cả gặp rồi Gặp rồi Còn một thằng vô diệm cũng chơi Hunter cả Đấy nhưng mà, mà Hunter gì thì không biết Vô Diệm hình như là nó đang có ý định là nó, nó, nó chuyển sang Egosit thì phải anh em ạ Thấy có vẻ như là nó đang định chuyển sang ego Egosit đấy Trận này có 7 đúng không Có chúa quỷ chơi ego Egosit à Thế thì cũng hơi no Nhưng mà đấy là câu chuyện của late game <clears throat> Rồi ok ok Beat thì không sợ Ở đây là chúng ta chơi là đang là chơi 9m Sợ gì Beat đâu Storm Saman chơi không Counter vào vào vào vào, vào ờ, counter vào cái bọn uh, bọn gì nhỉ thực ra là slow saman này có thể counter được vào exit đặt được cái vòng chuẩn là cái con 7 ờ, nó sẽ chết trước khi nó hú được à được mua tạm con này <clears throat> lên hai sao rồi chơi thôi còn phải lên 10 mới nhét được vào cơ bây giờ thì hết slot rồi ở chín này là chỉ có rồng mập lên hai sao này đấy gdim chóc lên hai sao thế thôi lốt hai con uh, con con con uh, Grand Herat và con Salivo lên hai sao nữa là xong. Ok. Trời ơi, ui gặp thằng này chết rồi, tôi đặt sai vị trí rồi. Xoa qua xe xe xe quạt không hết nhưng mà vẫn ăn, hay quá. Ơ. Ôi rồi ơi tôi ăn được luôn, đẩy luôn đi luôn này. Hunter đi rồi hay lắm Càng có nhà bảy máu này lọt một lần là thua đấy Gặp cái bọn Egosit là lọt một lần là thua Chỉ cần ba con Egosit Mặc dù là nó chết rồi nhưng mà nó bất tử thôi Thì là chắc chắn là thua Sợ thật Càng quá anh em ơi Tầm này chết bất cứ lúc nào chứ Cả cái bọn assassin cũng rất, rất là nguy hiểm nhá Cái bọn assassin không đùa đâu Bây giờ phải làm nào để sống sót được đến ra 30 đây Phải sống được đến ra 30 anh em ạ Sống được đến ra 30 Có giáp băng Thì là lúc đấy mới là sống Đấy còn nhưng mà đương nhiên là đối thủ lúc đấy cũng sẽ có cái BKB BKB 2 Nhất là mấy cái thằng Assassin nó cực kỳ nguy hiểm đấy nhá Trận này gặp Exorcist với uh, Assassin là sợ còn bit với cả cái bọn uh, bọn goblin thì không sợ lắm thằng vô diện sang nhá để ý nhá vô diện sang soi nhá rồi chốt gậy tá chống bọn nó hồi máu ok đốn tiếp nào ui quay à được thunder spirit Thôi tôi nghĩ là bây giờ không chơi con này nữa Bởi vì là cái con ờ, con con con ờ, Squire này nó trùng bộ Saman Trận này có khi thôi không chơi Flame Trận này chơi bằng già thôi Cần những cái đam clear Anh em ạ Trận này cần đam clear nhiều hơn Bởi vì cái quan trọng nhất đó là có cái xung kích mà không có cái Blink Nếu mà có cái Blink thì chơi Grim combo kết hợp với cả Cả, cả Flame và con uh, ờ, rồng mập thì cũng ngon đấy Nhưng mà không có Blink anh em ạ Chuyện này thôi chơi già xung kích đằng sau vỉa thôi Rồi hay quá Gặp thằng này đã ăn rồi Đấy Dash Spirit hai sao Nhưng mà rồi cũng xuống hố thôi Hay quá Sống ở round bảy rồi anh em ạ Ui dễ chết thành công đang có chuỗi kìa Đúng rồi Doom Mua nhá anh em nhá Trận này có gót đỏ phải mua Doom Xả tiền mạnh thôi Hết tiền luôn anh em ơi Round sau gặp thằng gót đỏ rồi Chưa đủ mạnh để đánh với gót đỏ đâu Đây rồi Bây giờ thì mới đủ sức mạnh để đánh với gót đỏ này Ok Thôi thay già vào thôi Thay già vào flame ra thôi anh em ạ Doom thì có giữ lại không nhở Không Doom thì thì, thì thì chưa chưa chưa cần Chưa cần Bao giờ gót đỏ ấy Nó phải ra được co 5, năm đô cơ Dash Spirit các thứ thì mới cần rồi ok Ra sung kích Rất nguy hiểm đấy Rất nguy hiểm đấy nha Gót đỏ không đùa đâu Gót đỏ là là là, là cực kỳ căng đấy Trận này là um, gót đỏ là mắc binh đấy Hết sức cẩn thận với gót đỏ Ngoài cái thằng Egosit ra Thì cái bộ gót đỏ là cái bộ cực kỳ nguy hiểm Đấy rồi Lại đây bạn ơi Chưa có co 5 đô Đang chơi bằng co 1 đô Đang chơi bằng bằng bằng Heaven Bomber Hay quá Ăn được không? Ăn được không? Hay quá, ăn được Anh em ơi, may quá Con già nó quẹt được mấy đường Chuẩn Đấy, mặc dù là là ăn được nhưng mà cũng lọt được có một chút thôi Không nhiều lắm Rồi, thôi bây giờ chắc là chuẩn bị là, là lên uh, Chúng ta sẽ chuẩn bị lên 10 đó Lên 10 kẹp thêm được Squire vào hay chỉ lên 10 29 thực ra chưa đủ tiền lên 10 Phải hết sức cẩn thận nhá Nguy hiểm lắm đấy Vừa lấy có thằng nó sang nó soi counter tôi Chính là thằng Egosit đấy Phải cẩn thận thằng Egosit Thằng Egosit là nó bắt co của mình là, là căng lắm đấy nhá Nó sẽ bắt Nó sẽ bắt cái con con con con uh, Thunder Spirit của tôi đấy Nên là tôi phải chuyển vị trí của con Thunder Spirit anh em ạ Cái lý do tại sao mà tôi luôn chuyển cái vị trí uh, Thunder Spirit là như thế Ui tôi chết mẹ tôi rồi Ôi rồi ôi Quả này lọt mẹ mất rồi Tôi chết tôi rồi Còn có 7 máu thôi Ui ui con này con này mấy máu À Ui con này 5 máu Vẫn còn hai máu Vãi cứt Đấy tôi cứ để ý cái nhà nhà nhà Egosit đấy anh em Tôi có phải chuyển vị trí nên là tôi lại bị lọt mất cái nhà assassin mới sợ như này Mẹ nó Sợ thật sự Nhà assassin Kira Bởi vì con Hunter Spirit của tôi vừa nãy là nó, nó không chạm được vào người của con con ấy Con con Kira của nó Cái con Velamaster ấy Chính vì thế là rất là nguy hiểm Mà cái con này tôi không thể để một chỗ được Rất có thể là nó đang xếp bài nó nó, nó cướp cái con này của tôi nó nó dí cái con con con thunder của tôi nên là cái vấn đề là con thunder này phải đổi chỗ liên tục anh em ạ à. không là chết đấy thunder mà để một chỗ thì chắc chắn chết đây rồi gặp rồi anh em thấy chưa mẹ nó để con am đứng đúng vào ke đầu cái con con con thunder của tôi nhưng mà rất tiếc ồ oh, rất tiếc câu tơ nữa đi bạn ơi ui rồi ôi Tôi lại để cái cái con Thunder có cái giáp băng cơ Ờ thế là cái con Tabu Witcher ấy Nó chém vào nó lại Cái giáp băng nó tỏa ra luôn Thế là nó đóng đá Thế là vẫn phọt được trưởng <laughs> Thế là lại ăn được Phọt xong trưởng thì lốc lên xong Đấy cái câu chuyện nó chỉ đến thế thôi Bây giờ là gọi là yên tâm ở đấy Yên tâm ở đấy Đấy chuyện vừa rồi ờ, thằng Exit có 7 rồi vẫn đi Ok Rồi còn lại nó sẽ là hai nhà gót đỏ với cả nhà nhà nhà nhà gấu à? Gấu kết hợp với Meteorit. Ok. Trận này là sẽ có 3 Meteorit, có Tôn Ngộ Không đấy. Trận này có Tôn Ngộ Không. 3 <clears throat> Meteorit rồi kìa, 3 Meteorit kẹp với cả ờ, Glacier, 4 Glacier. Ờ, à, căng nhỉ. Đây, cho dồn đồ cho rồng bập đi. Vậy bây giờ lọt một con nữa Thua chết anh em ạ Trò chơi sinh tồn Càng quá Giáp băng Ôi rồi ơi, Chấn phái đây rồi anh em ơi Được được được được được được Có cơ hội có cơ hội Có cơ hội vẫn còn cơ hội sống sót anh em ơi Được Cần đéo là chơi Doom nhỉ Trận này thôi bỏ Doom anh em ạ Trận này không cần Doom đâu Tí nữa tìm sau Tìm sau Bán Doom đã Bán Doom đã Bây giờ bán Doom Doom bây giờ từ từ Thunder Speed 3 sao Xong rồi vứt hai rồng vào đây anh em ạ Từ từ đã Tí nữa tìm Doom sau Không vấn đề Về căn bản là bây giờ ấy Cái thằng đỏ nó vẫn chưa chơi có 5 đô Cho con Doom vào vô nghĩa anh em ạ Không có ý nghĩa gì hết Bao giờ phải chơi bằng có 5 đô mới chơi Doom cơ Nên là thôi cứ từ từ tí nữa tìm sau Bây giờ mạnh đã anh em ơi Sống sót đã Ui rồi cái gì đây Vai Ôi anh em ơi anh em có nhìn thấy cơn bão vừa đi qua không Ui mạnh thế Ui rồi ui Cái con Thunder Spirit nó lên 3 sao Mẹ nó hóa trao hả à, anh em <laughs> Căng thật Xòe quạt 17k đam Trông lực thế nhờ Ôi rồi ôi anh em nhìn thấy quả nó xoay xoay quạt kìa Căng Mạnh thật sự luôn Cười Khá đấy Khá đấy Trông quả xoay quạt như thế là uy tín rồi Uy tín đấy Được Trời ơi Con này bây giờ tín thế nhở Xoay quạt 17k đam kìa anh em nhìn lực thật Đúng là chúa tuể của băng giá <laughs> Chúa tuể của băng giá Căng thật đấy Ui lại tiếp lại anh em ơi con không hai sao đéo nhấc được tay lên luôn anh em ạ à. đứng đi mình chết dã man Ngộ không hai sao cơ à <laughs> Ui giời ơi, ngộ không cơ đấy Ngộ không cơ đấy Ngộ không thì cũng chỉ là một con khỉ ở trong bão tuyết thôi anh em ơi Một con khỉ cởi chuồng giữa mùa đông lạnh giá <laughs> Không có cửa Ui rồi ôi chồng kìa Thôi xong rồi Squire lên được 3 sao anh em ơi Đây nó là cái đao quyết định À đối thủ bắt đầu kiếm Marine kẹp vào kia à được được bạn ơi kiếm marine đi 3 Meteorite kẹp thêm hai Marine vào giảm 50% kháng phép Liệu rằng có thể sống sót được qua cái mùa đông giá lạnh này không? ấy đấy ấy à Đổi chỗ nhanh thế Đổi chỗ nhanh thế bạn ơi Này thì đổi chỗ với chúng tôi rồi ôi chiến thắng rồi chiến thắng rồi lật kèo thành công rồi anh em ơi ba meteorit kẹp với hai marine vẫn đứng im đến chết luôn <laughs> khỉ này à, tôi nghĩ là không phải là ngộ không rồi 72 phép thần thông biến hóa đâu mà để chết rét thế này <laughs> vừa nay tôi cứ ngơ tôi top 8 ấy đéo hiểu bằng một cái lý do đấy mà tôi lên được top 1 chắc may mắn anh em ạ <laughs> thôi tôi nghĩ chắc chỉ có thể giải thích được bằng cái việc là may mắn thôi Trận đấu kết thúc ở round thứ 33 Tốc độ trận đấu quá nhanh Công nhận cái meta này nhanh thật Đẩy kinh khủng khiếp luôn Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nha Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Nếu như có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một cái lay up cực kỳ mạnh mà tôi giới thiệu cho anh em nhá Mạnh nhất meta này luôn Có thể nói là như vậy Hay lắm Tin tôi đi xem đi nhá và anh em nếu mà anh em ghét tôi ấy, thì